các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả và độ chính xác nó đem lại cho các bác là như thế nào còn nếu như bác nào mà chưa biết đến cái bộ đồ chơi này các bác cứ xem hết video có gì cứ liên hệ với số điện thoại của em hoặc kết bạn zalo với số điện thoại em trên màn hình còn nếu các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ qua cơ sở em em ở bến xe miền tây bên em sẽ tư vấn cho các bác và test hàng cho các bác và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tang và cái nón quét báo dung tài xỉu này đây đây là cái bộ hột mà bọn em đã làm cái miếng dán cảm ứng báo dung vào trong mặt lục một lát nữa khi mà cứ mặt lục lên thì máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu như không có mặt lục thì máy nó sẽ không báo còn đây đây là cái nón quét báo dung không tang cái máy báo dung em đã làm vào trong nón này rồi các bác nhìn này nón rất đẹp rất thời trang đúng không ạ các bác có thể đội đi chơi cũng được bởi vì nhìn nó rất là đẹp khi vào sòng sới chơi các bác chỉ cần đội cái nón này lên trên đầu thôi về phần hột các bác có thể lắp cũng được hoặc các bác có thể luôn hột vào cho người ta lắc mình đứng ở ngoài đội nón lên trên đầu là coi như mình đã nắm trong tay phần thắng về mình rồi như vừa rồi em đã nói nó là cái miếng dán cảm ứng bao dung không tang vậy nên là cái hột này hoàn toàn không tang tích bao cho các bác ăn thua trẻ hột bây giờ em xin phép được thử tăng tích để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác về cái phần tăng tích của nó cùng với em trước tiên là em xin được thử nam châm nam châm em thử nắp chén mỗi hột luôn hoàn toàn là không tăng tích Đấy, ôi trời này nam châm không ít các bác nhá và em xin thử nước muối Đấy. nước muối nổi nổi đều các mặt luôn đúng không ạ sau khi mà thử nước muối xong thì ở những video trước em cũng đã nói rồi đó các bác nhớ phải rửa lại bằng nước lọc các bác đừng có để khi mà muối nó bắt vào những cái mặt hột này mình lắp cái bộ hột nó sẽ đi không được đều đây rửa lại bằng nước lọc xong mình sẽ lau thật là khô các kẽ kẽ hột lau khô lau sạch cái hột đi nha các bác và bây giờ em xin phép được dọn đèn các nhìn này hột hoàn toàn là trong đúng không ạ các nhìn thấy không ạ trong bắt luôn đây đó đây được chưa ạ rồi em đã test thử cho các bác này nam châm nước muối và dọi đèn các bác thấy xem nó đã đạt đạt đủ cái yêu cầu về tan tích chưa sau đây thì em xin phép test thử một vài tiếng để các bác cảm nhận được về cái độ ờ, hiệu quả của nó khi các bác đi chơi tại các sòng sới và nó mang lại cho các bác xem các bác xem đạt được bao nhiêu phần trăm với cái nón này thì em xin phép được đội lên đầu để em sẽ cảm nhận cái độ dung của nó máy báo dung dung ở đây là sẽ có lục vừa nãy là em đã nói là em cho cái miếng dán vào mặt lục đúng không ạ dung ở đây sẽ có lục em khẳng định em đánh lục tài các bác nhá đây lục tài chính xác chưa ạ máy không dung không dung ở đây sẽ là không có lục không có lục các bác có thể bỏ qua không đánh hoặc là các bác cảm thấy mình kết tiếng nào xỉu hay tài thì các bác đánh đánh theo cái tiếng kết của mình thôi còn em chắc chắn là trong này nó không có lục đây không có lục chính xác chưa ạ máy lại không dung tiếp không dung mình không có lục tiếp không có lục tiếp Đấy. cái này dung này các bác này dung thì ở đây em lại có lục có lục mình lại đánh lục tài các bác nhá đây lục lục tài chuẩn chưa ạ chén này lại tiếp tục có lục này các bác nghe, mình lại tiếp tục đánh lục tài rồi lục tài chuẩn chưa ạ chén này máy báo không dung không dung mình lại không đánh lục không có lục rồi không có lục đó vừa rồi em cũng đã test thử cho các bác một vài chén và các bác cảm thấy máy báo rung sao ạ thấy cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung và cái nón quét báo rung tài xỉu không tang này cái độ chính xác của nó đạt bao nhiêu phần trăm cái này thì em muốn các bác tự nhận xét bởi vì là các bác khi mà mua một món đồ về các bác tất nhiên là mình phải test hàng cẩn thận cảm thấy ok mình mới mua vậy nên các bác cứ lên cơ sở em test hàng thoải mái ok thì các bác lấy và ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp